Vâng, xin mến chào toàn thể quý vị bạn. Hôm nay kênh à, Việt Nam Travel theo cùng quý vị bạn à, chúng ta đi du lịch đầu xuân và điểm đến tiếp theo của kênh Việt Nam Travel đấy là chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh. Đây, quý vị bạn và sau đây đây là cái lúc mà chúng ta xuống xe. Ở đây là hôm nay là, là cái rằm tháng riêng thì ra rằng riêng à, một tháng ngày rồi nhưng mà nó vẫn đông thì quý vị bạn cũng thấy cái lượng xe đến chùa ở đây mình ờ, cảm xin mời các bạn chúng ta hãy ờ, đi khám phá chỗ ở làng Bình Dân Việt Nam Travel nhé. Đây, ờ, khi mà chúng ta bước vào cổng chùa thì khung cảnh của chùa dưới này rất đẹp. Đây là một cảnh rất đẹp. đó sư phụ đi ơi ở đâu rồi ở đây khi mà chúng ta vào chúng ta sẽ trải chúng ta lên cửa và đây thì các bạn có đường rẽ trái và rẽ phải thì ờ, trong này thì các bạn chúng ta hay rẽ phải thì theo hướng rẽ phải chúng ta chúng ta đi lên trường Yeah chẳng khác gì tử ở chùa Ba Vàng thì ờ, cái đường lên chùa thì đã được ờ, xây bằng các cái tảng đá gấp lại thì các bạn chúng ta đang thấy nó không như chùa lưỡi âm hay một số chùa khác là có những cái đàn tảng đá khuê cơm nữa và đây là thành những bậc cầu thang để các bạn chúng ta đi được và huyện trơn đồng thời là đỡ mệt và đỡ mỏi chân hơn hôm nay cũng là qua rằm tháng riêng rồi những cái lượng khách đi đến chùa những là bây giờ là chùa ba vàng thì rất là đông ở đây thì các bạn đang nhìn thấy chen chúc nhau rất là đông rất lo xung quanh cái đường chùa thì có các tảng đá và suối nước các bạn đang nhìn thấy này là các suối nước tảng đá rất là đẹp đây thì rất là phù hợp cho những ai mà thích ờ, chụp những cái cảnh đẹp cảnh đẹp Đấy bên đây thì các bạn thấy cũng có những cái giải như này để các bạn đi ngang qua giữa hai lưới lên và lưới xuống nhưng mà chúng ta cứ đi theo cái lưới tất phải của chúng ta chúng ta lên chùa ba tải hai bên là có những tảng đá cuội cũng có những tảng đá rất là tự nhiên cũng có những tảng đá là nhân tạo các bạn đây những tảng đá này là tảng đá nhân tạo này. và nó nhìn vào cảnh Ba vào cũng như thành phố Uông Bí để kết thúc à, chuyến hành hương. Hai bên đường đi là có những cái loa để phát thanh như thế này của các bạn. 공부했을 때 봐야 돼. 뛰어. thì làm đến cũng là nước ngáy xuất phát về bốn thế về nhưng mà mình không có thịt ngáy đâu đấy đá cuối nghe thì không nó đỏ lên chùa Ba Bàng thì nó không mệt như đi chùa Hương hay chùa Ân Tử hay là chùa Lối Âm ở Quảng Ninh ta đi rất là thoải mái bởi các bậc thang này thì đều được làm lại hết bậc đá và xây từ đó quan khách đi lại rất là thoải mái cái việc này lại bồ vào người ta sau cũng thấy là Các bạn thấy là chúng ta đi được một phần ba quãng đường thì chúng ta cũng thấy được là dưới là các cái đoàn xe mà du lịch đến chùa Bà Vàng cũng như là đi tham quan lễ hội đầu xuân. Đây là những đoàn xe mà đến chùa Bà Vàng. Hôm nay cũng là gần cuối rằm, gần cuối tháng Giêng quý vị các bạn. Nhưng mà lượng xe đi ra cũng ra đông. thì Nam cho vô 17 quý vị các bạn chúng ta đi tiếp nhé. Bà nguyện sự che chở của Ngài Tiếp đến vâng, hãy là cái loa hai bên đường đi để cho quý các bạn à, ta truyền bá những cái tâm linh ở đây chúng ta cũng đã thấy là trên cái đấy là cái nóc chuột đi chùa Ba tàng thì không mất té gì quý vị các bạn nhé. Dòng người tấp lập chứ nó không cố lên nó sẽ không giải đồng nghiệp chúng ta rồi bác người lên nhỉ bây giờ có mặt gần nhưng mà mình cũng chặt đây là ờ, thưa các bạn à, lúc này chúng ta đứng ở cổng chúng ta thấy cái uh, ờ, tương của quan âm thì bây giờ chúng ta lên đây ta đã chiêm ngưỡng được cái tương của quan âm ở đây rồi đây quý vị bạn Thực quan âm này khá cao như tôi đang đứng đây tôi cao một mét bảy m năm tôi chỉ đứng chưa đến một nửa đế của chùa trên nửa đế của chùa này thôi à. mời các bạn chúng ta tiếp tục uh, đi từ vào vào nhé. Gần vâng, ở ngay quảng trường À đây Đây đây Nguyệt đi nữa này Đi đi các chị ơi Bà ơi Bà đâu rồi đi Rồi đi Đi cái này đi chị Rồi, nó nhả ra, nó để lên, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, chúng ta cứ bám theo phía tay phải của chúng ta đi và chúng ta sẽ lên ờ, được trên này thì các bạn đây đây là cái chính của chùa bà vàng cái chính chùa bà vàng chúng ta cứ bám theo tay phải chúng ta đi lên hai bên đường đi có các cái cây cảnh rất là đẹp đẹp cây cây hoa trà nhỉ mày bay đây này ừ, bà đang bỏ bà vào một đi ni lông kia Thank you và lên chùa Ba Vàng thì quý bạn đã thấy là mình toàn đi không mất vé gì cả quý bạn cũng như một số cái chùa mà chúng ta đi sẽ mất vé đi chùa lưỡi âm chẳng hạn chúng ta mất vé đi đỏ hoặc chúng ta đi chùa hương sẽ mất vé đây à, khung cảnh chùa Ba Vàng là một trong những khung cảnh của một trong những cái chùa đẹp mà dân Việt Nam trở cảm thấy là đẹp ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta khi mà chúng ta di chuyển dán đây thì chúng ta sẽ thấy ở bên tay trái của mình là sẽ có một cái ờ, thác nước hồ nước ở đây các bạn sẽ nhìn thấy được những cái khung cảnh của chùa Bà Vàng cực kỳ rất là đẹp thứ nhất là cái hồ nước của các bạn Đấy. đây và hai bên hồ nước là hai cái con rồng tạo chui về một cái lưu hương đây thì cực kỳ là tuyệt đẹp cho các bạn đây là chùa Ba Vàng đây mới là cổng lên của chùa Ba Vàng và đây là cái cùng một kiến trúc của chùa Ba Vàng à, được sử dụng trong một cái ờ, lá sen Đấy. mang một chống chữa bệnh mỗi còn một bệnh ngay vào đây luôn đi vòng cứ cứ vòng theo phía phải mình đi thôi đi lên chùa rồi đây là một số cái đoàn mà có hướng dẫn viên du lịch để người ta đưa đi à, vừa đưa đi vừa hướng dẫn viên luôn ở đây mới là một phần ba cái chặng đường chúng ta đi chùa Ba Vàng mà thôi phần ba một năm chặng đường chúng ta đi chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh mà thôi còn có những cái chặng đường tiếp theo mà chúng ta khám phá chùa Ba Vàng thì ờ, cũng mong quý vị bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Travel để theo dõi những cái video mới thú vị hấp dẫn của kênh và đăng kia ở đấy là ký nhật ký của vũ bạn nhé thì xin chào và hẹn gặp lại các vũ bạn trong những cái video tiếp theo của kênh Việt Nam Travel